và trong khi đó Juventus đang có 32 điểm sau 23 vòng đấu trong khi đó thì Torino đang bám gần tới uh, Juventus rồi Torino đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 31 điểm sau 23 vòng đấu thì phong độ gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy Juventus đang dần lấy lợi cái phong độ của mình thì trong 10 trận gần nhất thì Juventus đã thắng với 8 trận và để ờ, thắng 6 trận nha anh em và để hòa hai trận để thua hai trận thì cái trận thua của Juventus ờ, gần nhất là để thua trước Napoli với cái tỷ số 5-1 thì Napoli mùa này rất là mạnh anh em đang đứng ở vị trí đầu bảng rồi còn trong khi đó Torino thì anh em cũng thấy Torino trong những trận gần đây nhất thì Torino đang có cái phong độ cũng khá là bấp bênh nha anh em đây anh em thấy Torino đã để thua tới 3 trận và hòa tới 3 trận chỉ mới thắng được 4 trận thôi anh em trong khi đó thì Juventus đang dần lấy lại cái phong độ của mình và Juventus toàn thắng trong những trận gần nhất nha anh em thì anh em thấy cái thành tích chơi trên sân nhà của Juventus thì trong 5 trận gần nhất thì Juventus đã thắng 3 trận và để đi hòa 2 trận và để thua một trận trước Monza nha anh em thì trận đó rất là lâu rồi từ đầu năm mới tới bây giờ thì trận thắng gần nhất của tu Juventus là chơi trên sân nhà anh em thấy thắng valentina với cái tỷ số là 1-0 còn cái trận gần nhất là Juventus để hòa năng với cái tỷ số là một điều nha anh em thì anh em thấy còn cái lượt về thì Juventus thắng năng với cái tỷ số là 3-0 nha còn trong cái lịch sử đối đầu của Torino và Juventus thì anh em cũng thấy những bàn thắng luôn nghiêng về Juventus mà chỉ thắng từ cách biệt một bàn anh em tại hai này cũng giống như ngang tại ngang sức Torino nay nó cũng có cái phong độ rất là tốt anh em thì đợt này à, đợt này chơi trên sân nhà của Juventus nha thì cái đây là cái đội hình dự kiến của hai đội Juventus chơi với sơ đồ 3511 nha anh em còn Torino chơi với cái sơ đồ là 3421 thì bên phía Torino anh em cũng thấy khá là nhiều cầu thủ bị chấn thương còn bên phía à, Juventus thì trận này có thể là bóc ba ra sân nha anh em với xa có thể à, trận này sẽ có thể ra sân vào đầu hiệp 2 nha còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là trận này Juventus chấp 0,75 và tài xỉu 2,25. Thì cái trận này anh em cũng thấy rằng đây là cái phong độ của Juventus đang toàn thắng không nha anh em. Thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo là Juventus chấp 0,75 và anh em có thể nằm mã kèo tài. Thì cái trận này mình dự đoán sẽ tầm là 2-1 cho Juventus nha anh em. Thì anh em có thể nằm cái mã kèo trên và tài. Thì mình cho anh em xem cái phong độ gần đây nhất của thằng Juventus đây anh em cũng thấy phong độ gần nhất của Dung Minh Tút toàn thắng với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn đến 3 bàn nha thì cái trận này anh em có thể vào Dung Minh Tút nằm cái mã kèo sân nhà và nằm cái mã kèo tài được nha còn đây là cái bản kèo thực tế cho tất cả anh em thì anh em thấy hiện tại Juventus đang chấp 0,75 mà anh em có thể nằm trên ăn 98 nha. Còn tài xỉu thì 2,25 anh em cũng có thể nằm cái mã kèo tài ăn đủ luôn nha anh em. Hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo Juventus chấp 0,25 và anh em cũng có thể lót cái mã tỷ số nếu anh em sợ thua anh em có thể lót cái mã tỷ số một điều. Còn anh em còn có thể quýnh giống mình thì anh em quýnh mã tỷ số 31 hoặc 30. Hiệp 1 anh em quýnh cái mã kèo Juventus ăn 1-0 nha. Còn kèo gốc cái kèo góc thì anh em có thể vào cái kèo Juventus chấp góc nha hiện tại Juventus đang chấp 0,75 góc nè và tài xỉu thì 9 trái rưỡi anh em khỏi cần vào tài anh em vào cái mã kèo Juventus chấp góc và Juventus chấp góc hiệp 1 nữa anh em vào mà hai mã kèo này nha đây là cái mã kèo mà mình gửi cho anh em thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em giữa cái trận Juventus và Torino. Thì anh em nào đang xem mà trùng máu với mình thì anh em có thể liên lạc trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613. Còn anh em nào mà đã chơi trong nhóm mình lúc trước đó rồi, tại mình cũng nghỉ một thời gian mới làm lại thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình, mình sẽ đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn nha. Thì anh em nào mà đang xem thấy hay thì anh em có thể để lại cho mình một lượt bình luận và một lượt đăng ký kênh nha